độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm và kim móc ở đây mình sẽ sử dụng kim 2,5mm ha những bạn nào mà không có loại kim này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len khi đưa vào so sánh đầu kim của mình nó sẽ có cái độ dày sắp xỉ bằng sợi len mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn ha ngoài ra còn có kéo cắt len nè à. bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết mẫu này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 lên một xích như vậy là 6 mũi này nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn nhỏ bên trong như thế này ha thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái vòng tròn nhỏ này 12 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu khi móc lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 mũi móc đơn thứ 9 móc đơn thứ 10 móc đơn thứ 11 và mũi móc đơn thứ 12 khi đã có cho mình được 12 mũi móc đơn vào cái vòng tròn này rồi ta di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên á đây là chân móc của nó ha móc vào đây cho mình một mũi dời như vậy là ta hoàn tất được cái vòng tròn đầu tiên tạo ra 12 chân móc ha để tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 có được 5 mũi móc xích rồi di chuyển kim đến chân của mũi móc xích thứ hai tính từ dưới lên ha 1 nè 2 nè ta sẽ đâm kim vào chân xích thứ hai này móc vào một mũi dời sau đó tiếp tục đâm kim vào chân thứ nhất móc một mũi dời ở cái vòng tròn 12 mũi móc đơn phía dưới chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời kết thúc các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân đầu tiên đó móc vào đó một mũi dời như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được một cái cụm nhỏ và cái cụm này có 3 mũi móc xích phía trên nè nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống nhỏ để lát nữa mình móc cái họa tiết vào khoảng trống này ha tiếp tục 12 chân móc phía dưới á, thì các bạn móc cho mình vào chân thứ hai một mũi dời chân thứ ba cũng móc một mũi dời chân lại ở chân móc thứ ba thì mình sẽ tạo một cái cây tương tự như thế này lên cho mình 5 mũi xích có được 5 mũi xích rồi dời kim về chân xích thứ hai tính từ dưới lên hả móc vào chân thứ hai một mũi dời tiếp tục chân thứ nhất một mũi dời và cái chân của mũi móc đơn thứ ba ở cái vòng tròn phía dưới ha cũng móc vào đó một mũi dời ta hoàn tất được cái cây thứ hai nè tiếp tục dời cho mình đến chân thứ tư móc một mũi dời chân thứ năm móc một mũi dời khi dời được cho mình đến chân thứ năm rồi khoảng cách giữa hai cái cây này nó là một cái chân móc nguyên chính giữa nè thì lúc này ở cái chân thứ năm này móc tiếp lên cho mình một cây gồm 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 di chuyển kim đến chân móc xích thứ hai tính từ dưới lên móc một mũi dời tiếp tục chân thứ nhất móc một mũi dời và chân của mũi móc đơn thứ năm ở vòng phần phía dưới cũng móc một mũi dời để ta kết thúc ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi đã móc đến cuối vòng thì ở cái chân móc thứ 11 là chân móc kế cuối cũng móc cho mình ở đó một cây ha và lưu ý cái cây cuối cùng này nè khi mình tạo được 5 cây nguyên rồi đến cái cây cuối cùng thì nó khác các cái cây còn lại các bạn cũng móc lên cho mình 5 mũi móc xích trước 1 2 3 4 và 5 có được 5 mũi móc xích rồi lúc này mình sẽ tiến hành móc các cái họa tiết bên trên cây ha đâm kim vào chân xích thứ hai tính từ dưới lên móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc này ha kép đơn đầu tiên nè và kép đơn thứ hai thì ở đây để ý cho mình nè ta có 3 mũi xích thì ba mũi xích này được tính là một mũi ha kèm theo hai mũi kép đơn là nó có 3 mũi ở đây rồi thì móc lên cho mình hai xích sau đó móc tiếp vào cái khoảng trống mà mình vừa móc ở đây ba mũi kép đơn như vậy là cái họa tiết của mình nó sẽ cân bằng ha ba kép đơn với ba mũi ở phía sau nè nó sẽ cân bằng lại thì tiếp tục được cái họa tiết ở cái thân đầu tiên rồi các bạn di chuyển kim đến cái khoảng trống ba mũi xích của mỗi cây nè đây ha đâm kim vào cái khoảng trống ở trong nó nè móc vào đây cho mình một cái họa tiết gồm 3 mũi kép đơn vào đây ha kép đơn thứ nhất nè mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba được 3 mũi kép đơn rồi móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào cái vòng tròn nhỏ đó 3 mũi kép đơn nữa thì như vậy là cái họa tiết của mình sẽ hoàn tất ha có 6 mũi kép đơn vào cái vòng tròn nhỏ và cách nhau là hai xích móc tương tự cho mình cho các cái cây còn lại ha và khoảng trống nè ba kép đơn cách nhau là hai mũi xích móc lên hai mũi xích ha và tiếp tục ba mũi kép đơn vào cùng cái khoảng trống đó sau đó mình sẽ móc tương tự cho đến hết vòng ha sau khi mình đã hoàn tất được 6 họa tiết vào 6 cái thân rồi ở cái họa tiết cuối cùng các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến họa tiết đầu tiên thì ở đây có 3 mũi xích đầu tiên là đâm kim vào cái chân xích thứ ba tính từ dưới lên ha móc vào đó một mũi dời như vậy họa tiết của mình nó sẽ hoàn tất với 6 cái cánh như thế này để móc tiếp cái phần hoa ở bên ngoài á các bạn sẽ di chuyển kim cho mình vào các cái chân móc kế bên mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời chân mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời nè chân kế tiếp móc một mũi dời tiếp theo mình sẽ gặp cái khoảng trống giữa cái họa tiết đó móc cho mình vào khoảng trống đó một mũi dời như vậy là ta di chuyển kim được vào chính giữa của họa tiết rồi thì từ đây móc lên 5 mũi móc xích 2 3 4 và 5 có được 5 mũi xích rồi để tạo cái cánh bông ở đây các bạn di chuyển kim cho mình đến chân xích đầu tiên móc vào đó một mũi dời thì cái chân xích đầu tiên này mình sử dụng để móc mũi dời đây đã có một mũi rồi các bạn tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi xích 1 2 3 và 4 4 mũi xích này cộng với cái mũi xích mà ta móc mũi dời nó sẽ có 5 mũi ha di chuyển kim đến chân ta móc mũi dời đó tiếp tục móc vào một mũi dời ta có được hai cánh rồi ha tiếp tục các bạn móc lên cho mình 4 mũi xích cũng đâm kim vào cái chân ta móc mũi dời đó móc tiếp một mũi dời như vậy là mình sẽ tạo ra được ba cánh ở đỉnh của họa tiết nè thì từ đây để kết thúc các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của mũi kép đơn kế bên móc vào đó một mũi dời ta sẽ cố định lại được ba cái cánh bông tuyết của mình nè các bạn tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chính giữa của hai cái họa tiết đây hai họa tiết đây thì chính giữa của nó sẽ là cái điểm này ha móc cho mình các cái mũi dời liên tục vào các cái chân móc đến cái chân móc cuối cùng của cái họa tiết đầu tiên rồi thì từ đây móc lên 4 mũi móc xích và di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên ở cái cánh tiếp theo là cái chân kế bên ha móc vào một mũi dời thì chính giữa của hai họa tiết nó sẽ có được một cái điểm như thế này tiếp tục dời kim đến chính giữa của cái họa tiết tiếp theo ha đến chính giữa của họa tiết tiếp theo nè thì từ đây sẽ tạo cho mình ba cái cánh bông tuyết tương tự như cánh này xích đầu tiên thì lên 5 mũi xích đâm kim vào chân xích đầu tiên tính từ dưới lên ha móc vào một mũi dời xích thứ hai thì gây nên 4 mũi xích đâm kim vào chân ta móc mũi dời đó móc tiếp một mũi dời và tiếp tục xích thứ ba cũng móc lên 4 mũi xích cũng đâm kim vào chân xích ta móc mũi dời đó móc tiếp một mũi dời và kết thúc cái cánh này đâm kim vào chân của mũi kép đơn kế bên móc một mũi dời ta hoàn tất được ba cánh nè tiếp tục dời kim đến chính giữa của hai họa tiết và từ cái chân móc cuối cùng của họa tiết này móc lên 4 xích đâm kim vào chân đầu tiên của họa tiết kế bên móc vào một dời và làm tương tự cho mình cho đến hết ha thì ta sẽ có được các cái cánh như thế này sau khi đã hoàn tất cho mình được các cái cánh ở phía ngoài như thế này rồi thì đến điểm chính giữa của hai họa tiết đầu tiên và cuối cùng nè các bạn cũng dời cho mình các cái mũi móc đến cái chân móc cuối cùng của họa tiết cuối cùng và từ đây cũng móc lên 4 mũi móc xích kết thúc mình sẽ đâm kim vào chân mà ta móc mũi dời kết thúc ha tức là cái chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi móc xích gây nên nè móc vào một mũi dời đối với những bạn nào mà không có móc sợi dây len để đeo á các bạn sẽ kéo dài sợi len cắt len và giấu len ta sẽ hoàn tất được một bông hoa tuyết không có cái sợi dây đeo và ta sẽ sử dụng những cái sợi dây liên quan và mình buộc lại vào đây ha để mình trang trí còn những bạn nào mà muốn móc luôn cái sợi dây đeo nè thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cái sợi dây đeo này ha đến đây mình sẽ chưa kết thúc nha các bạn sẽ không cắt len cho mình ở điểm này mà mình tiếp tục di chuyển kim lần lượt các cái mũi dời vào các cái chân móc kế tiếp thì ở đây mình đã có mũi dời vào chân móc đó rồi tiếp tục các bạn cũng đâm cho mình thêm một lần vào đó chân móc mũi dời ha đâm đến chính giữa của cái họa tiết đầu tiên này để ý cho mình ở ba cái cánh phía ngoài của cái họa tiết này nè ta có cái chân móc mà mình móc mũi dời tạo ra ba cánh với cái điểm tức là cái khoảng trống nằm chính giữa của cánh nằm chính giữa cánh thứ hai á thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân ta móc mũi dời đó một mũi dời sau đó tiếp tục dời kim vào cái khoảng trống của cái cánh nằm chính giữa ha móc tiếp một mũi dời từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể trang trí lên cái họa tiết của mình ha thì đối với mẫu này mình sẽ móc lên tổng cộng là 30 mũi móc xích Sau khi hoàn tất được 30 mũi móc xích nó có một cái độ dài như thế này rồi thì các bạn di chuyển kim đến cái khoảng trống của cái cánh ở chính giữa móc tiếp vào đó một mũi dời từ đây mình sẽ kéo dài cái sợi len ra sau đó cắt len ở đây sợi len của mình lúc này đang nằm ở mặt phải của sản phẩm ha ta đâm kim từ dưới lên trên vào cái khoảng trống mà mình móc mũi dời kéo cái sợi len thừa ra phía sau và tiến hành giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu hoa tuyết với cái sợi dây đeo để mình có thể trang trí lên cây thông Noel hoặc là những cái họa tiết trang trí khác ha hoặc là nếu những bạn nào mà không thích sợi dây đeo các bạn có thể sử dụng cho mình những cái sợi dây đeo liên quan mình buộc vào chính giữa của cái cánh này nè sau đó mình sẽ đeo lên ờ, các cái họa tiết trang trí của mình ha ta cũng có thể đổi màu để phù hợp cho những cái họa tiết mà các bạn cần trang trí lên đó ha như vậy là ta hoàn tất được một mẫu hoa tuyết xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu hoa tuyết này ha. Nếu có thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc.